Alo, vâng, xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh đó là soi cầu top 1 XMB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của toàn thể tất cả anh em đây là kết quả trả thưởng thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021. Và giải đấu BTV chúng ta có dạng 68712 yên tâm càng 7 đầu 1 đuôi 2 nổ cho anh em đó là ở cái bộ đề 12 anh em nhé. Đấy. Bộ đề nổ cho tất cả anh em à, ngày hôm nay. Chúng ta đó là chiến thắng được con ba càng 712 Đấy, xin chúc mừng toàn thể tất cả anh em đã chiến thắng ngày hôm nay nhé và những lô tô thể hiện cho anh em ngày hôm nay lô tô hai nháy thì chúng ta có lô tô gì đấy ạ lô tô hai nháy thể hiện cho anh em đó là con 12 này thể hiện cho toàn thể tất cả anh em một cái đường cầu lô hai nháy 12 quá là rực rỡ ngày hôm nay phải không ạ đấy và ngày hôm nay thì anh em uh, chiến thắng được với cái đường cầu của diễn đàn Zalo cầu kín chúng ta chiến thắng được đó là con độc thủ lô tô đó là con 07 đấy và lót 04 thì ngày hôm nay nổ cho anh em đó là rực rỡ tương bừng với đường cầu đó là song thủ lô tô và độc thủ lô tô là con đó là 07 nhá đấy diễn đàn Zalo cầu kín chúng ta đã chiến thắng và con 42 ở cái đầu 4 nổ cho anh em hai nháy này đấy kép ngày hôm nay thì thể hiện cho anh em kép 2266 và đó là con 26 à, thể hiện đường cầu lô hai nháy cho anh em 82 quá rực rỡ phải không ạ ngày hôm nay thì nổ cho anh em à, ở cái đầu không đầu 8 và đầu 9 <clears throat> thì ngày hôm nay quá là tưng bừng rực lửa với cái đường cầu này các bạn 2882 nổ cả cặp đấy rồi và ngày hôm nay xin chân thành chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em đã chiến thắng được cầu lô hai nháy ngày hôm nay anh em nhé và chúng ta cùng nhau à, test qua ở diễn đàn công khai ngày hôm qua đội ngũ chúng tôi chốt cho anh em đó là con độc thủ lô tô 92 thì ngày hôm nay đường cầu lô tô thể hiện cho anh em con 92 có mặt cho toàn thể tất cả anh em nhé 92 đã có mặt này nổ cho anh em ở con 92 à, giải rất là sớm nhá đường cầu ở giải nhì đấy nổ cho anh em 92 và tiếp tục tôi à, ngày hôm qua bắt cho anh em 3883 cặp song thủ ô tô thì nó nổ cho anh em 82 trong hẹp 83 nhá ra đề chúng ta không chiến thắng được thì ngày hôm nay xin chân thành chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em đã may mắn chiến thắng được con à, độc thủ 92 nhá anh em theo dõi kênh hãy để lại cho chúng tôi những lượt like và những lượt đăng ký để ủng hộ chúng tôi ngày càng phát triển nhé. Để lấy cái nguồn cảm hứng để uh, ngày ngày lên video chốt số cho toàn thể tất cả anh em tham khảo được chưa Và ở trên diễn đàn công khai thì anh em lưu ý một điều rằng chúng ta không nên chơi to cốt lớn. Nếu anh em thật sự thua xa xa bờ loạn số thì liên hệ ngay với số Zalo của chúng tôi nhé. Chốt phía sau cho tất cả anh em đó chơi sản phẩm uy tín. ai anh em nhé thì anh em nó là vào kết bạn của chúng tôi để chúng tôi đưa cho anh em những cái đường cầu chuẩn chỉnh nhất để anh em về bờ phải không ạ số từ hội đồng chúng tôi không có nhá nói thẳng tất cả anh em là như thế đấy và chúng tôi uh, lâu năm đúc rút nhiều kinh nghiệm và soi cầu để đưa cho anh em những cái đường cầu chuẩn chỉnh tỷ lệ ăn cao nhất để gửi gắm đến tất cả anh em về bờ nhá đấy và sau đây tôi sẽ đi cho anh em tham khảo cái đường cầu ngày mai như sau đường cầu này chúng ta có thể chơi à, vào ngày mai nhỏ nhẹ văn nghệ xá đá anh em nhé đường cầu chạy cho anh em ở cái ngày 16 tháng 11 năm 2021 thì anh em theo dõi hết cái đường cầu này nhá thứ ba đấy và nó chạy cho anh em ở cái giải nhì chấm một ở giải nhì chấm một thì chúng ta có đầu vào hàng chục con số 6 tiếp theo chúng ta ghép lại ở cái giải tư chấm bốn ở cái giải tư chấm bốn nhá thì chúng ta vẫn tiếp tục đó là có con à, hàng chục ngàn đầu 6 Đúng chưa? Chúng ta ghép lại 6 ghép 6 Đấy in cho anh em nó là một con độc thủ duy nhất nhá Độc thủ lô tô duy nhất đó là con kép 66 Tất cả anh em Chúng ta có con kép 66 này Xét cầu ở cái ngày sau Ngày sau thì nó thể hiện cho anh em à, ở ngày 17 nhá Ở cái ngày 17 thì chúng ta có một cái đường cầu à, vào ngày 17 này đây đấy đường cầu ngày 17 thì chúng ta có con uh, kép 66 nổ cho anh em tiếp tục anh em có cho mình ở cái đường cầu cho chúng ta đó là 9 ghép 6 đúng chưa 9 ghép 6 in cho anh em đó là con độc thủ lô tô duy nhất độc thủ lô tô duy nhất đó là con 916 em ạ 916 để đánh à, tham khảo cho ngày sau thì ngày sau xuất hiện cho anh em mở cái đường cầu ngày 17 ngày 18 ngày 18 thì anh em à, có đó là đường cầu à, con 6996 à, cả cặp nhé đường cầu 6996 cả cặp tiếp tục anh em có đường cầu không ghép 8 đấy không ghép 8 nổ cho anh em có độc thủ lô tô duy nhất đó là con 08 đúng chưa tất cả anh em độc thủ lô tô duy nhất đó là con 08 để chơi tham khảo cho ngày 19 không tất cả anh em đường cầu tham khảo cho anh em vị trí đó là ngày 19 thì chúng ta nhận định được lại cái đường cầu này khai sinh ra cho anh em một cái đường cầu quá là đẹp phải không ạ đường cầu um, 08 nổ cho anh em ngày hôm nay đấy độc thủ lô tô 08 và ngày mai đường cầu báo cho anh em đó là 9 ghép 8 nhá 9 ghép 8 thì nổ cho anh em con độc thủ lô tô duy nhất đó là con 918 đấy 918 nhá đường cầu đó là cơm áo gạo tiền anh em có thể tham khảo theo cái đường cầu này nhá và không nên nó là chơi to quất lớn và anh em lưu ý một cái điều nữa rằng ở cái giải 6 ở giải 6 thì chúng ta có một cái sảnh gánh rất là đẹp <clears throat> đúng ạ đường cầu sảnh gánh rất là đẹp thì anh em à, có thể tham khảo ở cái đường cầu con kép 22 nhá lô tô rơi vào ngày mai đấy có thể tham khảo đường cầu kép được chưa và sau đây tôi sẽ à, vào chốt cho anh em một cặp độc thủ lô tô. Xong thủ lô tô và con độc thủ lô tô nhá. Đường cầu đó là độc thủ lô tô thì anh em có thể tham khảo ở cái đường cầu à, ngày mai đó là đường cầu 0660. Đấy. Đường cầu ngày mai thì anh em tham khảo cặp xong thủ lô tô. Đây, tôi chỉnh cỡ chữ lớn lên tí xíu. 06 và 60 nhé. Và con độc thủ lô tô bắt cho tất cả anh em, đó là con 918. Độc thủ 918. Rồi, và chúng ta cùng nhau à, xét ở cái đường cầu đề như sau để chúng ta tham khảo nhé. Đi vào đó là dòng bạch kim ngày hôm nay để thể hiện những con lô tô gan nào xuất hiện cho anh em. Đường cầu à, lô tô gan ngày hôm nay thì dường như nó là không có anh em nhé. Đường cầu lô tô gan dường như không có có con 97 xin lỗi anh em nó con 97 nhá khan cũng khá là nhiều ngày đấy và cái tỷ lệ ngày mai thì đường cầu kép 77 rơi cho anh em rất là lớn anh em ạ đường cầu kép 77 nhá đó là tôi đưa ra những con số cho anh em à, sàng lọc và tham khảo đấy không khuyên anh em chơi tàu cốt lớn được chưa đây ngày hôm nay thật sự con 08 thì không ai dám chơi đúng chưa nghĩ lô tô gan chúng ta không vào và anh em à, xa bờ loạn số chúng ta đó là không biết chơi số gì thì chúng ta đừng nên nó là phang vào những con số bậy bạ nhá để rồi thua tha mất mát cái đó là cứu gỡ hơi bị khó đấy đó là tôi khuyên thật lòng đến tất cả anh em rồi chúng ta cùng nhau đi vào đó là thống kê giải đặc biệt thì anh em theo dõi theo cái đường cầu này vị trí ngày mai có thể khai sinh ra cho anh em hay là không nhá đường cầu vị trí đó là tổng 05 in cho anh em báo cho anh em đó là hai đường cầu chúng ta có ở tay đầu tiên cách bao khoảng trống này thì chúng ta có ở cái chạm uh, cách bao khoảng trống chúng ta có cái chạm không cứng đúng chưa thì trả về cho anh em một cái chạm đó chạm đuôi chạm đuôi không đấy in cho anh em một cái tổng đề 05 đấy chạm không có chạm không nhá chạm 5 có chạm 5 đó tiếp tục ở vị trí đường cầu tay thứ hai thì anh em có chạm 6 này chạm 6 trả về cho anh em cái chạm 6 đúng giờ chạm cứng 6 tiếp tục ở cái chạm 1 vị trí đó là vị trí chạm 1 trả về cho anh em cái chạm cứng đó là chạm 1 nhá đấy theo cái đường cầu này thì anh em có thể đấy chạm 1 trả về cho anh em chạm 1 nhá thì chúng ta đã có được hai cái đường cầu chạm đó và tiếp tục dựa theo cái đường cầu này vị trí ngày mai thì tôi sẽ lên cho anh em một cái giản nhá ở vị trí ngày mai thì anh em à, có cho mình ở cái chạm có thể chơi ở cái chạm 0 và chạm 8 đó và chúng ta dựa theo cái đường cầu này chúng ta có thể lấy cho anh em ở cái chạm càng nhá chạm càng báo cho anh em một cái chạm 27 à, chạm 27 vào ngày mai và sau đây tôi sẽ lên một cái dàn đề ép vị hạ cho anh em cái bộ bộ đề nhé chúng ta có cho anh em đầu tiên này đầu tiên thì chúng ta có à, đường cầu đó là 242 242 tiếp tục anh em có đó là 1441 nhá 1441 7447 747

72 đó tiếp tục anh em ép vị cho mình một cái dàn tiếp theo ép vị này ép vị thì chúng ta có 252 nhé 252 tiếp theo anh em có ở ờ, đường cầu 171 tiếp tục đó là 16 61 16 và 61 đấy rồi ok tất cả anh em và tôi đã hạ cho anh em một cái dàn à, ok rồi phải không ạ rồi và tôi sẽ đi vào à, chốt cho tất cả anh em một cái bảng chốt số nhá ở cái bảng chốt số à, ngày mai ở cái dàn đề này chạm đề ngày mai bắt cho anh em đó là chạm 27 nhá chạm 27 dàn đề lên cho anh em như sau chúng ta có để tôi thu nhỏ cái chữ lại tí xíu nhá 48

252 171 và 161 đấy và tổng cộng chúng ta có 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 con số đề tất cả anh em nhé và tôi sẽ bôi à, đó là màu vàng lên cho tất cả anh em vào ngày mai để anh em tham khảo đây vị trí là vị trí tôi sẽ bôi à, vàng lên cho tất cả anh em nhé đấy ngày mai thì anh em à, kết anh em vào không kết tuyệt đối không nên vào nhá đấy tôi sẽ bôi uh, mực xanh lên cho tất cả anh em chưa rồi thì uh, cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em ngày mai đánh lô thì thắng lô đánh đề nổ đề lấy lại tất cả những gì đã mất những anh em thua tha sau bơi loạn số không biết chơi xui gì liên hệ zalo nhanh tay anh em nhé để được cặp bờ cặp bến an toàn tuyệt đối phí đó là sau giờ quay nhá ok tất cả anh em rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.